Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Và Duy Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nha Hiện tại bây giờ thì uh, như lời hứa thì uh, Khải sẽ làm 60 lần bài boss cho anh em xem Anh em xem thì đừng quên cứ ở đó lại một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em Và bây giờ thì ờ, Khải cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi Tại Khải sẽ rút thêm ít tiền cho, uh, cho thả boss đó Khải sẽ rút cho nó khoảng tầm uh, 30 con Thì trung bình khoảng tầm uh, cầm cho nó khoảng tầm uh, 400 vạn này Con khoảng tầm 15 vạn này 400 vạn này, hết tính tiếp nha nè Đó 400 vạn Đưa cho con thí viên nó thằng boss Rồi ok Ra khơi ra khơi Anh em đang xem thì ủng hộ một like chia sẻ chơi nha Và lần này là lần xanh boss bắt 32 rồi anh em ơi Bắt 32 rồi anh em ơi Anh em ủng hộ một like chia sẻ này Ra anh em ơi Ra khơi Ra khơi ra khơi <clears throat> Chuẩn bị tạo siêu phẩm nào Chuẩn bị tạo siêu phẩm nào đầy đủ may mắn các kiểu rồi nha anh em chỉ việc vào đứng góc lát mà thả boss anh em nói chung tầm này có đường môn đánh phụ đánh nữa anh em cực kỳ nhanh đánh nhanh kinh hồn luôn nè nhanh lắm nhanh kinh khủng luôn nè này có đường môn thả phụ boss đó đánh nhanh gơ hồn luôn à, ok rồi năm đọc bùa em ơi đứng búp chơi thôi đó cũng cần làm gì nhiều rồi ok để bắt đầu bói đồ thì khai sẽ chuyển qua ạc, à, ạc chính là bói đồ cho anh em xem nha ok chưa anh em đang xem đường môn chưa cái đường môn anh em ok ta sẽ bói đồ này đường môn và bên kia sẽ thả bot nha mọi người ok thả một hai ba rồi dứt dứt bot dứt bot tách ba bot được cả tách ba bot này mà rồi, ok man ok man nói chung là Bom, có mấy hợp kim kìa anh em ơi Đường môn phụ nó đánh khá là nhanh luôn nha anh em đọc đứng bùa này Đó nè không Trời nó chết Trời nó chết quá trời Bị chết rồi, bị chết rồi May mắn May mắn, may mắn, may mắn, may mắn Full mắn rồi nè Rồi ok, ngưng <clears throat> Đường môn khải sẽ phụ như vậy, phụ quyền tay anh em ơi Phụ quyền tay anh em Khi nào nhặt đồ khải sẽ nhặt Đó Thổ chết này Thổ chết này Nhặt đồ anh em ơi dây chuyền ok fan thấy dây chuyền rồi nha nhạy từ từ đỡ bơ tờ anh em ơi đỡ bơ tờ này bơ tờ à à nhạc anh em ơi nhạc nhạc nhạc nhạc ok rồi tiếp tục <clears throat> rồi one butter nè ok chúng đánh khá là nhanh nè nó rất là nhanh luôn mọi người anh em xem bắt này thì cho khá một like ủng hộ chơi nha thả tiếp này thả tiếp này rất là nhanh luôn anh em đó từ từ lấy khoảng rương là về bói nè một rương bói luôn em ơi cứ vài con bói trắng lắm nè đó chuẩn bị con chết này hợp kim kiếm cây vũ khí nào kiếm cây vũ khí tóc sát thương nào đây anh em ơi đó, đó khải làm hết sức đồ này khải sẽ cho anh em xem ờ, không có vũ khí nào mày. vũ khí vũ khí trời ơi hồi kim gia truyền nhẫn không vậy rồi tiếp tục anh em ơi anh em ơi như anh em đã xem thì chắc chắn anh em đang hỏi là sếp mình bán bao nhiêu đúng không anh em đây tại khải như lúc nãy anh em cũng thấy cái vật vật phẩm mình bán bên ngoài như là thiên sơn bớ tửu các kiểu khải chuẩn bị khá là nhiều còn lại set đồ này mình bán chuẩn nó là 12 anh em ba này ba này hôm trước ở cái vị trí này khải ra cái siêu phẩm nọ nè ba đó là siêu phẩm nọ đây nè khải đang xài luôn có người trả giá 10 triệu mà khải không bán nè hiện tại khải có người trả 10 triệu mà khải không bán mọi người đó, ok hiện tại bây giờ còn hai hai món thổ nữa ok bồ nón cái này rồi gì bói bói đồ nè gì bói đồ nha phụ gì em ơi bói đồ ngay coi lại bói đồ anh em ơi vô áo kim số nón kim số dây chuyền trời ơi không anh hai ba không có khác tất cả đậu sao đó dây chuyền kim ngon dây chuyền kim ngon hai dây chuyền ngon nè sinh lực trăm hai mấy khăn động sinh lực lực quá đẹp ai rồi trời sao cái 11 vậy trời <clears throat> trời ơi chương trình cái 11 anh em ơi chết rồi chết tôi rồi nhưng mà vẫn ok anh em à vẫn ok anh em à chương trình kháng cả 11 trời 11 11 11 à auto 11 luôn áo thiệt sự tiếp tục ừ ngọc bòi kháng độc sinh lực lực ok Nh ôi ôi nhận kháng độc 24 anh em à sinh lực 75 khá đẹp luôn nha giờ đang nếu mà xài à, nhẫn này ok luôn Bình 13 40 Trời ơi thằng đẹp thôi em ơi Có rất là nhiều thằng đẹp cho anh em ơi Mới những con đòn thấy ngon ngon rồi nha Cái này uh, shop này cái, uh, Vứt cái này luôn đi Đồ ngon nha anh em Mấy này xe này Mấy cái hàng mà không có giá trị khai vứt cho xe nè em Vứt xe tí đến sâu nha Khai sẽ đỡ lại những cái nào đẹp đẹp cho anh em xem cho anh em Rồi ok tiếp tục ra anh em ơi một là chuyện kháng cả 11 rồi Trời ơi sao không phải là 19 20 Nam Sao không phải là 19 20 Nam Ôi ờ, thấy nó không bút thật ảnh ta Để Chính là Nam Thúy nó bị uh, dính gì không Ôi thật ảnh sao thế Rồi tiếp tục anh em đang xem cho một like chia sẻ nữa mày ba dân 11 hai gì đáo gì chứ anh em đang xem cho khải một like chia sẻ đây nè mày like chia sẻ mạnh anh em ơi video này mà hơn 100 like thì khải sẽ tiếp tục ra bát 33 cũng như là bát 34 ba năm ba sáu anh em ủng hộ mạnh khải lên 200 like luôn anh em ơi lần này sang 60 con mà không nổi 200 like thì động lực đã nữa mà đánh lên bài boss nè đó anh em thấy chưa nếu anh em mà có dịp đã xem hoặc là chưa xem thì uh, nếu anh em đã xem rồi thì những video khải up lên như thế này nè video này chắc chắn khải sẽ up lên lại nha anh và anh em ủng hộ lại video ngược lại trên kênh giúp khải nha anh em làm xem rồi thì cứ like ủng hộ nha anh vô này vô đam này vô đam đường môn này vô đam đường môn này nhanh lắm anh em ơi đó anh em không đó đó thấy chưa thấy chưa thấy chưa vô đam đường môn em bốn năm k thôi em cực kỳ nhanh luôn rồi chúng ta tiếp tục chờ đợi uh, nhật độ tiếp anh em ơi vô đạm vô đạm vô đạm đó vô đạm ui ngừng đạm ngừng đạm đạm khá là nhiều anh em đang xem cho ủng hộ một like nha anh em ơi cố lên cố lên kiểm tra siêu phẩm rồi Trời ơi, giao diện kháng cả 11 Quá nhỏ nè Hơn 130, hơn 150 anh em đang anh em đang xem nha Hello Kim Khang Lê nha, hello em Hello Chí Trần, hello anh Nguyễn, hello Hải Ngô Hello văn sĩ Phan nha Văn sĩ Phạm, Phan đúng rồi Nhật độ Thả bot này mà tiếp tục Nhật độ Bù tiếp, bù tiếp Khả năng bù tay này rồi nhiệt độ một nón Gì vậy Trời ơi hồi thổ mà ra ra vũ khí gì mà ta Chết tôi à Hồi kim hôm nãy không ra vũ khí mà hồi thổ lại ra vũ khí nè Ảo thiệt sự hai cây một cây vũ khí Rồi tiếp tục anh em ơi Rồi có hồi kim nha Có hồi kim nha Dứt Phù đánh rất là nhanh luôn Đó Khải đánh rất là nhanh luôn anh em Boss nhiều khi không kịp ngáp như Khải luôn anh em bất nhiều khi không kịp ngáp với mình luôn nè <clears throat> Rồi ngừng Có con gần chết rồi Con gần chết rồi Theo như thông tin là có một con thủy hay con hỏ gần chết rồi <clears throat> Kim nữa Kim thủy Phụ đam rồi em ơi Rồi ngừng ngừng Đổ máu rồi Một da chiên một áo một nón tiếp tục thả anh em ơi nhiệt đồ rồi ok phù diện gái này phù diện gái bó đồ này má cái pha vừa rồi chắc mình quýnh trúng con quỷ kia sao nó nó chết nhanh quá tiếp tục anh em ơi trời đúng rồi nhắn một giọt số nón số nón không bằng 25 chúng động 20 sinh lực lực cũng được rồi áo không không phục hồi này nhỏ thế dây chuyền số cây vũ khí không có gì luôn shop luôn em ơi shop shop không có gì luôn anh nhận bán luôn rất tiếp theo <clears throat> nón chỉnh hôm 10 trời không có sinh lực số rồi uhm, đai lưng đai lưng này không anh thua lưng này bước cho xe là được anh em nào cho xe thì cũng được bước này 25 20 shop này xe này Rồi Nhẫn 1340 Yêu, dây chuyển shop luôn em ơi à, Tuần uh, à, boss thứ hai đợt boss thứ hai không dây gì luôn số Rồi tiếp tục Rồi tiếp tục phụ đao anh em ơi Đánh khá là nhanh nha anh em Đánh khá là nhanh luôn anh em anh em đang xem ủng hộ Khải một like chơi anh em ơi Đội chân tình đúng rồi phải đó Khải à, kết thúc là kết thúc boss nè Chúng một con <clears throat> Đúng rồi, phải rồi đang kết thúc mất mẹ một con rồi Đây đây, cái dừng kháng kẻ 11 anh ơi Đây anh em rồi nó 19 là nô một đẹp luôn Hết, chắc hết tháng rồi nên vận may có lại hạ khải Đúng rồi anh Ken Nguyễn ơi <clears throat> Đúng rồi Ken Nguyễn ơi Vận may hên xui thôi em ơi Bùa này, bùa này, bùa này <clears throat> Thôi rồi này đánh hố quá Kết thúc mất một con Rồi nhặt đồ tiếp rồi em ơi Một giày một áo Giày một áo Vô đàm đánh quá nhanh luôn Tiếp tục thả nè em <clears throat> ơi Cố lên, cố lên tìm siêu phẩm anh em ơi Hiện tại bây giờ là đầu tháng rồi nè mọi người, là cố gắng uh, kiếm đồ cũng như là chuẩn bị sắp xếp uh, thêm đồ cho anh em đánh công thành chiến rồi nè, Nên là mình phải uh, cũng cố gắng đầu tư làm bài boss rồi Có đồ thì bán rẻ lại anh em trong bang xài nè, Nói chung là cái vấn đề đồ của bang mình có rất là nhiều luôn nè Nhiều anh em cho đến bây giờ chưa có được áp hồi 40 luôn nè Khá là thảm luôn mọi người Đồ đạt nhẫn dây chuyền này nó không có sức lực động lực luôn mà vẫn mang Hại não thiệt chứ <clears throat> Đồ máy bánh 12 nha Anh Thành ơi Đồ máy bánh 12 nha mọi người Rồi 15 đồ, Thố Kiếm cái chiền nào Thố này cho chiền ơi ba cây đèn 111 <laughs> Ui mít luôn Con nó không có gì luôn Trời một áo anh em Thố một, một áo một Vãi thiệt Dán xe bào ấy được trai nha Rồi cũng thấy bị chết Tiếp tục hai cái ngọc bội thổ thủy Đây, phụ đam nhanh nè phụ đam rất là nhanh luôn anh em thấy chưa đó đó thấy chưa hai ba chục k bốn năm chục k không luôn nè ngừng chết mẹ chết mẹ con chết nữa đó thôi xong đậu xanh má hai con rồi em sai lầm hai con rồi. má cái con đường môn nó đam khỏe quá nè mày giật đam mà pha đó mình canh vẫn canh mà canh không kịp thôi lỡ rồi ok về bói rồi nè mày à, chúng còn ở thử cuối cùng chết bà mà. thôi lần sau rút kinh nghiệm nè mày áo mộc số giày dơi xì sida vải số áo thổ không phục hồi quá chán luôn trời ơi toàn được một dòng rồi má thôi thôi không dám đánh đường môn vô nữa nè mày ngọc bội 520 trời ơi toàn sốt rồi nè mày được một cái ngọc bội 520 nữa nè mày ai xin cho xe này làm được anh em nè sinh lực 126 luôn mọi người chứ rồi tiếp tục và rồi đường môn lại cắn mất một con rồi nè thả <clears throat> tiếp này thôi không dám đam nữa nè mày đủ xanh đam giờ chết quá này khải canh rồi chứ mà do có nhiều con nó kỳ hờ đường môn á như hờ thố nè nó chết nhanh quá nè ngừng đam không kịp rút đam kinh hồn nữa nè đậu xanh Nãy con Thúy Yên nó nhặt đồ nữa nè đã tắt nhặt đồ Thúy Yên Đậu hàng gì anh bảo đồ Đồ ít thế Đây anh em ơi Thúy Yên nhặt được ít đồ anh em ơi Để khai giáo dịch cho anh em xem nha Nói chung là Thúy Yên được một ít đồ nha anh em Đây Vài món này mà Vài món Thúy Yên nhặt được đồ nè anh em ơi Đồng ý ngay này Gì đây Nhẫn 530 sinh lượng lực đẹp luôn Không có thông pháp quá uống Rồi được à, 3 món thôi nè mày Được cái nhẫn 530 nè mày cho xe mang ok luôn cho xe nghe mây mang ok luôn em ơi Khải có nhiều cái ạc nhưng mà chưa có đồ này Như là nhắn chậm đây anh em ơi Được nhắn 500 này Nón này à, sinh lực 143 Cũng được cho xe mang hợp lý Nội lực cho xe hợp lý luôn Nhắn 530 nha anh em Nhắn 130 à, Cái này 40 là tiền rồi anh em Đúng rồi đã vào vô số 1 thôi Thì hiện tại cái đang được số 2 á Giờ này uh, kích con chuột vô nó kích nhanh quá nè Muốn đánh nhanh cho anh em xem mà nó kích nhanh quá Đam phụ này, đam phụ này Đó, hai cái thôi Đó, lên đam Trời ơi Đừng mong dứt vô một cái 5 70k, 4 50k liền nè <clears throat> Món này cho xe nha Sinh lực của lực thôi không có gì Anh em đang xem ủng hộ một like cho nha anh em đất đồ này phá thiên kích dạ <clears throat> ok vậy thôi à, vứt này cho xe này sinh lực nỗ lực này ủa sao nóng nhạc đồ nữa rồi bói này em ơi gì đây hai cây kích trời ơi hỏi một dòng một luôn Trời ơi cái đai lưng má Cái đai lưng này chuyển phần thủ lý lên bên trên 15 là hợp lý luôn nè Trời ơi cái đai lưng nhìn tiếc gơ nè phần thủ có 5 điểm ở dòng cuối rồi chứ Kích căng lôi Sát thương số Tại em đánh được khoảng 15 con rồi anh Khánh ơi Trời ơi kích sát lương 100% luôn rồi nè Khắc bay 15 Áo thiệt sự Bào tây Uầy Má bào tây đẹp gơ luôn Không banh ở đâu chứ Sinh lực lực không banh thì giống độc Ok xe đó cho xe trong bang mang lái sức lực lực cũng khá là đẹp nè má cái này lần tiếp quá wow. rồi ra nhận đồ nè mày má này lần tiếp quá nè mày phòng thủ chồng cuối phụ đam <clears throat> ui má mình định mà định phụ đam mà ai ngờ nó gần chết này không dám phụ luôn đánh mà ngừng mất à, tiếp tục đợi nữa mà như đây xấu may mắn một trời ơi may mắn ba ai <laughs> trời ơi đâu một ngày bói mánh ba này mà ok cái chuyện mánh một ảo thiệt sự này shop cho xe chỉ với bánh ba nè người bỏi bánh ba chứ <clears throat> bỏ bánh ba Chúng ta anh em đang xem lần bài boss bắc 32 Từ lúc mà Khả xem lần bài bot đến bây giờ thì cũng đã ra được 32 video xem lần bài bot rồi nè Anh em cảm thấy hay và thú vị và cảm thấy thích bói đồ này Thì đừng quên ủng hộ video này Khải lên 200 like Quyết định với anh em luôn video này lên 200 like Hơn 200 like Khải sẽ tiếp tục mua được bài boss bem cho anh em xem nhá. Đây anh em ơi, anh em cùng xem lại set đồ Khải hiện tại đang sở hữu nha anh em Tại Khải đang sở hữu set đồ máy bánh 12 nha anh em 3 3 3 3 Đó, máy bánh 12 nha mọi người Và hiện tại Khải đang cánh Thiên Sơn này Quất tử này Rồi bình ờ, bình bình hồ lô này Rồi trăm cài tóc may mắn này Rồi cũng như là Dạ, dây chuyền may mắn nói chung là full may mắn nè full may mắn luôn nè ở đời nhặt đồ rồi nè mày không dám đam nữa nè mày đam sợ chết chết yếu quá đam sợ chết yếu quá tình hình này có lúa làm mái rương nữa rồi ok chứ chẳng này nói chung là xanh mà mình hello an nghiễn nha hello an nghiễn nha nói chung là xanh bài boss mà nè mình phải thu được cái gì đó thì ờ, mình mới có bán đi rồi bán đi đánh tiếp chứ nè chứ còn đỡ mà như ờ, cái bát 30 ờ, cái bát 29 30 vừa rồi Khải không có gì luôn nè má toàn toàn lỗ sắp mặt luôn 28 29 nhá bát 29 30 đó không có gì luôn lỗ sắp mặt luôn lỗ gần 23 triệu bạc không có gì luôn nè rồi thả boss tiếp tục anh em ơi chuẩn bị có một con số một số con đã chết rồi ngạc bòi may bắn ba bao nhiêu kim hả tầm này ngạc bòi may bắn ba khoảng tầm hai kim hơn anh em hai kim hơn thôi nè khá là rẻ nhiệt độ anh em ơi một đai lưng như có một con sắp chết em thấy không đó lâu lâu nó hiện máu nó nhảy máu rồi em đó như con hờ thối phải không dám đam luôn em khải không dám đam luôn này một áo thố trời ơi gì ít đồ không có đồ luôn trời những một con bớt một một món này <clears throat> làm khá là nhanh ok phương nguyễn ơi về bờ chưa anh hello thơ tiếng em ơi ở ờ, tầm này thì cũng cũng tầm ổn ờ, chưa có gì gọi là vip nha anh em chưa có gì gọi là là ok nha anh em ơi chung là cũng gọi tầm trung trung thôi chưa có gì luôn cây nọ nó một 15 mơ bán chưa khải hiện tại có người trả 10 mơ khải chưa bán cầu chủ nhỏ rồi khải chưa bán khải không muốn bán khải đang muốn trải nghiệm á không muốn bán anh em ơi rồi tiếp tục thả bớt tiếp tục hai ao rai lưng trời ơi trời ơi đồ rất kìa anh em ơi thấm độ rồi từ từ anh em ơi siêu phẩm siêu phẩm ok hãy cho trong ngày mười nó nhận thấy em nhận đồ này này là phát kết ok và tiếp tục bói đồ anh em ơi dìa than dìa than dìa than bói đồ bói được gì anh em ơi chiu chiu chiu nón kháng độc sinh lực lực ok đấy nón độc số má hồi kim mà không có vũ khí nè hai cái nón kim đầu đầu phục hồi này đó có cho em bang này Đai kim, đai thủy, trời ơi, một dòng cái gì luôn Áo kim, trời ơi Đánh hợp kim mà không có vũ khí nè Nhỏ ghê gốm Đai lưng này, đai lưng này cho anh em xe cũng được nữa nè 13, 20 Nón Ui chà, nón xấu dòng Chán đời quá Nón khăn lôi 13 cho xe cũng được Đai lưng, trời ơi Chung là toàn độ sinh lực nỗ lực thôi anh em ơi Đó mà viết mà chưa thấy muốn nào viết ra nè mà Chỉ có mỗi cái dây chuyền kháng cả 11 nam thôi anh em Nón kim ok mấy món đồ cũng cũng có thể cho xe đem mang á sao nó không nhặt ta mình ô tô đỡ nhặt trong đồ trong thành mà nó không nhặt trời à, tiếp tục ra boss này mày. cảm giác chưa có gì này em ơi mới mỗi chuyện kháng cả với lại mình mắn các kiểu thôi thiên lụm hết rồi nè khảo tu cho giao dịch qua bên này nha thiên lụm hết rồi ok giao dịch giao dịch độ ơi gần 30 cái rồi em ơi gần 30 cái rồi gì đây nón khăn lôi không có gì nè nón khăn lôi không có gì nè ngọc bội không có gì luôn trời ơi thùng rác rồi em ơi trợ cái nó nhặt được ít đồ mà không có gì hết em ơi nón này vũ khí rồi các kiểu gắn họ này sinh lực động lực này cho xe rồi còn rác thôi gì bắn sốt thôi cái dây chuyền xấu cây thế ai dám xài vậy? dây chuyền gì mà xấu cây anh dây chuyền kháng cả 11 bình thường mà gì mà xấu cây gì cơ vậy Dừng thì xéo coi anh Nón này sốt này Sốt này Sốt này nón mọc sinh lực lượng Sốt <laughs> luôn Được cái vũ khí sinh lực cao Kháng hỏa 15 Rồi tiếp tục là nhiệt độ anh em ơi cho chân Đâu, nãy tính ra không có cái vũ khí kim nào luôn em ơi Không có cái vũ khí kim nào luôn nha Để mà tôi chính uh, ờ, cánh may mắn này nè mày Motor rồi đúng không Cánh may mắn lặng lần nữa xem Má sao mà nhỏ vậy cánh may mắn nè cánh may mắn nè cánh may mắn là lần mới rồi nè cánh may mắn là lần mới luôn nè sắp được 30 phút là cả cánh may mới luôn nè mày đó cánh may mắn luôn <laughs> nó sinh lực 100 sát thương 100 má chán thiệt chứ cái đó mà thêm dòng băng sát 100 nữa trời ơi hôm qua hôm qua cái chì ai chịu nói nè hôm qua chì nó một luôn nè rồi làm thổ giá chiên giá chiên nào giá chiên đó đủ bốn em gia chiên được nha được nha được nha con đặc biệt mà thấy ba gia chiên là thấy thơm rồi nha ba gia chiên thổ là thấy thơm rồi nha anh em ba chiên thổ thấy thơm rồi anh em ơi rồi đợi tí bói sau anh em ơi là một rương bói luôn chuẩn bị con mọc chết này chuẩn bị con mọc chết này rồi mộng này à, ờ, ờ, mộng nó bị ẩn rồi nè em thấy không tại vì khả nhìn quay khác này khả nhìn quay khác thấy nó con mộng đang bị ẩn gần chết rồi chưa chưa tiếng lam ơi chưa bú được gì hết luôn mới bú được gia truyền kháng cả 11 thôi tiếng lam ơi truyền kháng cả 11 thôi sáu cây à làm gì tới giá sáu cây ghét vậy anh em rồi lầm đồ nón gì đây nón ấy chết tôi chết tôi chết tôi chết tôi chết tôi chết tôi rồi là một nữa bỏ tiếp rồi về thần anh em ơi về thần thả tiếp bot này thả tiếp bot này thả tiếp bot này rồi bói gì đây ủa nó chất tôi à nhấn lộn nick game rồi nè áo thiệt sự ôi từ đi đi đi đi đi thấy nữa mà đi đạp này rồi ok vô lại bật auto đã bói mà không bật được nè nó bị lỗi auto ok bói nha mọi người gì đây nón thủy sinh lực nội lực ừ, nón này thì uh, cho xe được nón này cho xe mang được đấy xe nào thấy yên xanh boss mang được đấy tiếp tục áo số bói này em ơi áo số nón số nón số sinh lực lực không một hồi shop luôn Đồ giày Trời ơi sao phèn dữ ta Trời ơi chón 10 11 20 Đồ xanh 11 40 là có tiền rồi Nhớ nhớ quay Cái nhẫn ngon nha 25 20 Đẹp trai nha Tiếp tục nè Tiếp tục Gia truyền kháng cả Kháng tất cả đi nè em Còn hai giai thố nè em Còn hai giai thố nè em ơi Đồ nhẫn nó đẹp quá Cái này 40 nó đẹp luôn Kháng cả kháng cả Kháng cả Trời ơi 6 dòng hai giai xấu dòng luôn không có kháng cả Kháng cả cắn cả Trời ơi cái dây trời đẹp vãi nồi em Không có cắn cả Trời ơi cái dây Quá pin luôn nè Trời ơi cái dây quá đẹp luôn da thổ đẹp không cắn cả uống dữ trời bù lại da này, này 11 đây nè đó cái dây này 21 40 sinh lực lực không có kháng cả dây này thì cho xe dây này cũng cho xe vẫn đẹp này trời ơi ảo dữ trời không có kháng cả nè áo vái thôi có người mua rau gia truyền có cả 10 kim hả mà đâu có gia kiều đâu nè đeo luôn cho đó cũng đẹp đúng rồi đúng rồi dũng nguyễn ơi đeo cho đó cũng đẹp mà rồi ra tiếp tục đây mà à uổng quá đồ gia truyền quá đẹp không có cả nè Trời ơi, nhìn cái nhẫn thấy đẹp rồi, nghĩ ra chuyện sẽ đẹp, không có khác cả. Quá ổn Sao con nghe mình cứ nó theo mình vậy ta? Mình định tắt tắt theo sâu mà nó cứ theo rồi. Thì con này áo thiệt sự. những đồ anh em ơi ok tiếp tục đồ đang rơi đồ đang rơi còn con mọc <coughs> bu lấy hơn nữa <laughs> rồi mới bốn mươi mánh rồi nè rồi mới bốn mươi mánh mới rồi nè rồi à, đợi ăn con này rồi giờ thả tiếp con khác nữa nè thả tiếp 30 con rồi nhá nè, hiện tại bây giờ là đã hết 30 con rồi đã hết 30 con rồi em ơi anh em xem cho khả một like đi em ơi video này khả sẽ úp ngược lại trên kênh nha mọi người và này là bắt 32 và này là bắt 32 nha em anh em thì có thể hôm nay xem rồi thì sau khi khả lên bắt 32 sang lần bài bot nè anh em có thể xem lại cũng như là ủng hộ khải một view cũng như là nhấn một nút like ủng hộ video này 200 like khải sẽ tiếp tục đầu tư đem làm bài bot cho anh em xem cho vui nhá cho truyền kim ok tí ra cho truyền kim kháng cả 10 bán luôn Tí ra cho truyền kim kháng cả trên 10 bán luôn nè Ờ xong này đây Xong này giờ lấy thêm được bài boss nữa nè lắm độ ui một con mọc mọc đúng một cái nón vãi nồi à gì bỏ cái này mày đúng một cái nón luôn nè vãi thiệt một khui bao tay họ một dòng không có gì luôn dây chiên thổ sự lực lực nón nội lực kháng lôi số rồi áo 540 mà không có phục hồi tiếc gơ gốm này mày cái này mà thành cánh nhẫn người có tiền rồi ơi, vũ khí 540 à, Cái này được một kim nha Nam Cái này bèo bèo lắm được một kim Ngọc bội Trời ơi Trời ơi, khăn bằng sinh động lực xì đàng quá Trời ơi, khăn bằng cao không có kháng cả Trời ơi Má, một cái đầu này mà không có kháng cả bực gơ luôn nè Trời ơi, nhỏ gơ gốm Rồi, toàn kháng băng, toàn đồ kháng băng Không có kháng cả được có gia truyền này. Rồi tiếp tục Nhỏ quá nhỏ quá Lấy thêm tiền à, mở thêm ba chục con làm bài bot anh em ơi ba chục con nữa anh em ơi Gì thấy lấy thêm làm bài bot à Rồi tiếp tục 30 con anh em ơi Tiếp tục 30 con anh em ơi Nãy được 30 con này mà chả chưa được cái siêu phẩm nào gọi là thiệt đỉnh nữa nè đồ thì có đó nhưng mà đỡ mà tuyệt đỉnh thì chưa thấy nha nè tuyệt siêu phẩm cú mèo như cái cái nỏ này thì chưa thấy nha nè đó cái nỏ này anh em ơi 20 31 94 mắt binh hùng to thằng này thì chơi ok luôn nè <coughs> rồi 30 con tiếp theo tiếp tục ra khơi tiếp tục ra khơi tiếp tục ra khơi tiếp tục ra khơi ba con tiếp theo nha nam ủng hộ mạnh nha anh em ơi anh em đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh anh em đã xem và đang xem thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để có thể theo dõi trực tiếp những ờ, buổi livestream trên kênh của Khải cũng như là hoạt động băng áo cũng như là sắp đến đây sẽ có trận công thành chiến như này sẽ trận công thành chiến đầu tiên của mấy chủ đại xã tắc như này ơi trận chủ võ công truyền kỳ chấm nét cho mọi người màu vợ chết quá quá thiệt cái chứ đậu xanh anh em mua rồi được cái cái này này cái này thì ờ, bán bèo lắm cũng được một kim nè vũ khí 540 một kim đến kim rưỡi gia chiền má thiết cái chiền gơ gốm Trời ơi, tiếc cái chuyện Nhìn đi nhìn lại vẫn tiếc cái chuyện Nam Nếu mà thay dòng kháng cả 11 này vô cái dây này Thì còn gì phải chơi nữa Nam Xài sập server luôn Nam Trời ơi Đeo chuyền à, khỏi thứ đẹp không? Ok Đây Nam ơi Đó Đeo chuyền rồi Nam Đeo chuyền 11 rồi Nam Đó Có thêm dòng kháng động như có thêm dòng kháng băng rồi nè Hợp lý luôn nè dây chuyền hai dây chuyền nha anh em hai dây chuyền một nam một nữ như đây cây vũ khí nha có một cây vũ khí nha rồi gì bói nè mày đỡ chặt rương nè mày quá đỡ tí rồi nó lên chọn rương tiếp tục cảm giác chọn rương rồi áo số số trời ơi dây chuyền cao cạnh năm trời sao không phải là 15 anh em sao không phải là 15 trời ơi cái dây chuyền đẹp gơ gốm luôn nè trời thêm một số 1 nữa đẹp rồi anh em dây chuyền kháng cả 11 được 10 10 kim không cũng tầm được 10 kim nó cao hơn nữa tầm 10 kim đó nè cho chuyện thố là đắt nhất nè tầm 10 kim trời ơi, cho chuyện khá cả năm trời ơi quá nhỏ cái vũ khí trời ơi, vũ khí thắng lôi cũng được cho xe đấy sức mạnh 14 không có gì nữa nhỏ quá nhỏ quá xe nè cái cả năm ở đâu chứ quá nhỏ <clears throat> má đâu kháng cả 15 là vô tiền kháng cả 15 là bèo lắm vài triệu nữa ngon lành canh đào liền Trời ơi, gia truyền đẹp gơ luôn nè à. Sinh lực 133 Chết rồi, chết rồi, bây nhặt đồ rồi Đây, lâm đô Thả tiếp Thả tiếp này Thả tiếp này Rồi, gần 40 con này em ơi Đúng rồi, được dòng sinh lực Kháng cả cánh năm uổng quá Ôi có con gần chết Một kim cô bóng Một thủ quân phù Áo áo Ui da ui da ui da Bó nha anh em ơi Hôm nay vừa bó được rồi đỡ nhiều quá tí nữa nhặt đồ không kịp anh em Ngọc bội số Trời đôi giày nhìn phèn dữ người ta 16 7 20 shop luôn Wow, quá cool Trời ơi, gia truyền của tôi nè em đủ đẹp gơ luôn em không có kháng tất cả. Trời đất, hai giây rồi. Hưng lôi, trời ơi. Số. Căng bênh, lôi sắt, trợ đủ. thắng lôi 25, được. Đừng ngọc bội nữ thắng lôi 25 nha nè. Để ra đồ tiếp này mày. Đừng ngọc, đừng một ngọc bội nữ thắng lôi 25 sinh lực cao nha nè. Nhạc, nhạc, nhạc, nhạc, nhạc. Ok, về vờ một ngàn bòi nữ kháng lôi 25 cũng được vài kim hai cái cộng lại tí ra sản phẩm 16 à ok thiền quang ơi trời dày một dòng một luôn dày một dòng một hai cây vũ khí nữa mà trời ôi <laughs> họ săn nội công hai điểm má sợ thiệt chứ <laughs> cái cây vũ khí nè ồ họ săn nội công hai điểm họ săn nội công hai điểm rồi họ săn ngồi 4 điểm chịu luôn chịu luôn nè má cái cây chán đời thiệt không bình 120 má cái cho chuyện uống g chuyện nam uống g luôn nè khá nhiều đồ giao xe luôn nha cả năm này trời ơi thắng lôi 25 mấy bánh ba thằng banh thằng banh lưng chậm ok tiếp tục tiếp tục ra khơi rồi ờ, tách auto là ông thần mấy ông thần đam gơ quá <clears throat> thả tiếp này em ơi đồ gần hết à, một rương rồi mà chưa có siêu phẩm nha anh em ơi chưa có siêu phẩm gì nôm một nha anh em chết chết dây chuyền này lụm đồ này lụm đồ này lụm hàng này lụm hàng lụm hàng này rồi đợi boss tiếp tục anh em ơi kim hỏa 15 là có tiền rồi đúng rồi anh em à, đó 15 có tiền tiền về luôn Ngọc bội nữ khăn lôi 25 đợi giá sao à Đây Sinh lực anh em Sinh lực khăn lôi 25 Ngọc bội này à, nếu mà bán chỉ cũng tầm à, Nếu mà đỡ anh em à, bán ra ngoài thì cũng tầm 5 kim mươi đâu Còn bán ở bang thì cũng tầm ba kim rưỡi bán anh em mua được ba kim rưỡi bán cho anh em xài được Khăn lôi 25 những cái món ngọc bội cũng như nhận khăn lôi 25 30 này nọ rất là hiếm luôn nè nếu mà về nhẫn thì à, nếu mà khẳng loại 25 sinh lực cao thì cái nhẫn bèo lắm phải 7 đến 8 kim, cũng có thể nếu mà nhẫn đẹp là 10, 12, 13 kim, cũng có thể 20 kim nha anh em. Nhẫn nó nè, nhẫn đó là đắt. nhập bội thì rẻ hơn. Nếu mà nhẫn nữa vô bờ rồi anh em, nếu mà đó nhẫn là vô bờ rồi. Cái gì áo gì đây? Phèn đây. Áo cái ba. Ok, bỏ nha anh em ơi. Yeah. Mặc áo đỏ nhưng quần đen thì phải thảo nào toàn ra nửa siêu phẩm à <laughs> Má không toàn nửa siêu phẩm chết Chết tôi Ủa cái ô tô bị sao anh em nó không, nó không, cộng lên được xích đồ của ta Mày bật cái rương nó bị lắc lúc được lúc không ngọc bội kim sốt này nón 120 sốt này Ngọc bỏ sức mạnh 15 Ok sinh lực lực Ok ngon ấy Thắng động 15 Trời cái áo à, <clears throat> Lại là phần thủ dòng cuối cùng anh em Áo thiệt sự <clears throat> Kháng độc Kháng độc sinh lực lực cũng được Trời ơi ba món hoàng kim không có gì luôn em ơi Phèn quá Ok lên nhặt đồ thôi anh em ơi Má ba cho chuyền ba bốn ngọc bội đẹp gơ mà toàn sức mạnh không Sinh lực vũ lực dây gì đây Trợ tóc 11 số Nón kim số Má cái áo cây thiệt Ừ cái là nửa nửa vời này đậu xanh thiệt chứ Món ngọc bò này thì nhẫn cũng khèm lắm nè Giá chiền nè Chiền sức mạnh làm gia tẩu ngọc bội nữa kích đồ gây ra làm đồ tiếp anh em ơi ngọc bội nó kích đồ này, cái chuyền gia tẩu này, dạ. kiếm kiếm kiếm kiếm phi đao vũ khí này mà anh em đang xem ủng hộ Khải một like chơi nha anh em ơi video này bắt 32 rồi anh em ơi video này mà nếu up lên mà thành công hơn 200 like thành công hơn hơn hơn 200 like Khải sẽ tiếp tục làm vài rương nữa bembot cho anh em bembot cho anh em xem nha hiện tại bây giờ một rương này à, tính trung bình thì một rương là 60 con 60 <clears throat> con mà nằm khoảng 20 à, con đặc biệt 20 con đặc biệt thì con tốn tầm 10 kim và còn lại 40 con thương 40 con thường trung bình 200 xu một cái nhân cho 40 là 8 kim là cái video này Khải làm hết cho anh em xem nó là khá tiền vạn nữa tiền vạn khoảng 800 xu nữa hơn một kim rưỡi nữa thì video này hết 20 kim anh em 20 cục kim bảo mà nhân cho 70 thì video này Khải làm hết anh em tốn anh em xem là Khải bay hết một triệu tư anh em một triệu tư mà vẫn chưa có gì anh em ơi bay gần một triệu tư vì đồng đồng mà chưa có gì luôn nha anh em chưa có gì bán lại đừng có thể bù lỗ một triệu tư nha chỉ mỗi được gia truyền kháng cảm 10 nhưng kháng cảm 10 nè cái chuyện này bán cũng được nếu mà bán thiệt tình thì ít nhất cũng được tầm 10 kim 10 kim thì nó khoảng tầm 700k mới thu được nửa gió này mới thu được nửa gió này mà còn mấy cái này thì à, một hai kim thì cũng được thôi còn không đẹp lắm rồi cái này cho 4 kim cái này cho hai kim là 6 cái này cho hai kim nữa là 8 cái này cho một kim nữa là 9 à một kim nữa 9 thì cũng thở thu là gió anh em nói chung tính sơ sơ thì à, Bay khoảng hơn 20 kim mà thu lại cũng gần tương đối 20 kim rồi em mà Thu lại cũng gần tương đối 20 kim rồi Gần tương đối 20 kim rồi Ok Còn lại còn 6 cái 7 cái nữa thôi em ơi 7 cái nữa thôi em ơi Nói chung là tính xe qua thì cũng thu gần 20 kim Áo chưa nhận Ô áo mình nhớ phải nhớ nhận rồi mà Áo nào chưa nhận ta Cảm ơn cho chuyện đẹp mà không có kháng cả nè Bực gơ gớm Anh Tiền anh mày Đi tìm anh mày cho nét tiền xem hơn lại không ạ à. <laughs> Hợp lý hợp lý Còn có vài con em còn có năm con à Thôi là bữa khác đi nè còn năm con là đánh hết đi Còn năm con thôi nè Đai lưng áo nón Trời ơi Đai lưng áo nón Tiếp tục một con chết con hỏi thì phải hỏi chết thì phải <clears throat> Ừ, đồ nhiều nha Nhắc, nhắc, nhắc, nhắc Ok fan Về bỏ đồ ngay lần tiếp rồi em ơi Về bỏ đồ ngay lần tiếp rồi em ơi Ôi nhanh Ôi, vũ khí 530 À, 40 là con kim hơn rồi Áo 40, 20 cũng được ngập bội shop Rồi, shop luôn 520 shop trời non xéo dòng đầy lưng sự lực lực ngọc bòi bánh ai trời ơi nhận khăn lôi 17 khăn lôi 7 số khăn lôi 5 số vũ khí 530 trời ơi hai cây vũ khí 530 lận nè trời ơi, sao không phải là 40 nè sao không phải là 40 nè hai cây 30 vãi thật sự 40 có vài kim anh em Đồ lại gia truyền thổ Không có cả mười sợi gia truyền đa số tương đối giống như vậy luôn nè gia truyền mộc bán bao nhiêu thế anh Hello sang anh nha gia truyền mộc này hiện tại khả năng bán 2 à, triệu nha thế anh ơi 30 kim nha nam 30 kim Áo số Số trời gia truyền Tiết gờ gốm Lại là nguồn ngọc một ngọc bội Người bánh, máy bánh hai nữa nè 17 Toàn 530 không à, ra làm đồ em ơi còn vài con cuối cùng nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn con đôi 17 gọi mình hai à. ui ui ui ui ôi ôi ôi xin thêm nữa quân chất bọn này rồi tiếp tục này em ơi còn ờ, năm uh, con này mà còn thêm 6 6 con trong rương nữa nè 6 con rương nữa nè mày gần hết rồi tính ra quần quần đánh gần gần một tiếng nữa nè biết đâu nè gần một tiếng đó mọi người một nón dây chuyền rồi ờ, tiếp tục một con mọc chất nữa này Trời ơi, truyền thổ nhặt rất nhiều dây chuyền thổ nam đẹp luôn nè 1940 sinh lực lực và 1740 sinh lực lực và 2140 sinh lực lực mà không có kháng cả <clears throat> má thì mình kháng cả nô một rồi đẹp luôn Mười lăm Thổ nè Trời Thổ đúng một bao tay Ảo vải Đúng một bao tay một xem lại gia truyền cái ok anh em gia truyền uh, đây uh, sang anh ơi gia truyền 2 triệu nha anh em gia truyền này 2 triệu nha anh em hôm trước có người trả 2 triệu mà không bán lúc đó là mới server đầu server anh em sau này khải rao uh, à, 35 kim thì ờ, khoảng tầm 2 triệu 2 nhưng mà ai trả giá khoảng 2 triệu 2 mới bán nè dây chuyền này khoảng 2 triệu 2 mới bán nè chiếc này thì thiên nhẫn cái ban đi theo hướng chuẩn năm hành vũ khí vũ khí họ nón họ dây chuyền mọc áo mọc thì dây chuyền này quá pin rồi nè dây <clears throat> chuyền đó mà có khán cả trên 10 thì siêu phẩm quá nhưng hôm nay hơi đen đúng rồi nè siêu phẩm phút cuối à ok nè còn ờ, bốn con ba con cuối cùng anh em ơi <clears throat> ba con cuối cùng khả khá này ba khả khá được ba con cuối cùng này một này hai này rồi hết rồi đó ba con cuối cùng Và hiện tại trong này còn 7 con em Hiện tại trong cái đám này còn 7 con anh nè <clears throat> Đồ Siêu phẩm đâu nè em Siêu phẩm giống như cái nỏ này là về, về bờ nè Đó như cái nỏ này là về bờ luôn nè Ok Nhiều đồ nha Rút rút Rút rút rút rút dây chuyền này ok full bỏ vô em ơi tiếp tục còn trên kia còn ba con cuối nữa dây chuyền cắn lô 13 cho xe thôi không làm được gì bao tay lại thời gian cũng đọc má thời gian cũng đọc cắn bao nhiều gơ đáy gơ nhiều gơ luôn nè dày cắn lôi số cắn họ sợ lôi trời đồ đồ đồ không đẹp luôn đẹp đồ khá là bình thường luôn cắn lôi không có phục hồi xin quý quá chi là cuộc lôi mười quá lộn hắn họ chón không họ chón ba <laughs> đồ rất là cùi rất chi là cùi bắp luôn nè đậu xanh hôm nay lúc kia đây uh, may mắn này nọ nhưng mà mình cảm giác mình không có may mắn được luôn nè lúc kia đây các kiểu mà không thấy được gì nữa nè đừng nói lúc kia đây 終於擠出停，最驚嬲em đang ở đâu Nghìn kính thương dương hơi lộn tông kim dưới phương trời Như giấc mơ ta và em Tìm kiếm À, tàu 530 không, quá nhỏ luôn Thôi ok, cố gắng về bờ hai hòn kim cuối cùng rồi em Hai hòn kim cuối cùng rồi em ơi Hai hòn kim cuối cùng một mộng <clears throat> Hết rồi em à Anh em xem video cho Khải một like ủng hộ chơi nha em ơi Và video này Khải sẽ úp ngược lại trên kênh anh em nào chưa xem thì có thể xem và ủng hộ Khải ờ, nha anh em và anh em nào xem rồi thì sau khi video này up lên thì cứ vào like ủng hộ Khải lên 200 like nha anh em giúp Khải lên 200 like video này nha anh em bắt này bắt 32 rồi anh em ơi anh em cứ ủng hộ Khải like chia sẻ Khải sẽ cố gắng ờ, cho anh em xem cho anh em xem nhiều những cái video bot hơn trời ơi kim anh em ơi những con cuối cùng những vật phẩm cuối cùng đủ xanh rồi ok hết luôn anh em ơi hết luôn anh em hết một hết một rương rồi 60 con anh em 20 kim của Khang đã bay rồi anh em 20 kim Nguyên Bảo đã bay rồi anh em tiếp tục này cùi yếu ta quá sức cùi này mà lại là nhiều kim mà không có kháng cá kháng lôi 19 sinh lực 110 để cho xe được này nhẫn này sinh lực lực, lực không có gì luôn kháng lôi 26 ra đảo anh em Ra khơi ra khơi Không có gì anh mà, à Ba cái nhẫn này giả tạo rồi. Ok Khải tốt vật phẩm cho anh em xem thử Khải bay 20 kim thì được gì nha Đây Thì lúc nãy thì Khải được uh, Gia chiên kháng cản 11 Kháng bấy 11 Gia chiên này nếu mà đỡ ra thực sự đỡ bán Thì gia chiên này bèo lắm phải bán được giá 10 kim nè Bèo lắm phải bán được giá 10 10 cục kim bảo Ok này Đó 10 cục kim bảo Gia chiên này Kháng cảnh 5 sinh lực 133 khá đẹp cho võ đang đi theo hướng phù khí thủy và nón thủy cũng như là con lông đao này nọ cái bong bóng này nọ thì cái này thì bán các bèo lắm cũng được một kim một kim bảo nè là khoảng 11 kim rồi cái vũ khí này làm chạm 40 một kim nữa 12 ngập bội này à, mười bánh hai khoảng một kim là 13 13 kim ngập bội mười bánh ba này khoảng 2 kim là 10 uh, 15 kim nhẫn này bán không được một kim đó 16 kim nhẫn này làm chậm này bán bèo lắm cũng được 500 xu đến có thể là một kim đó. nói chung là bỏ 20 kim ra thu lại thì cũng tương đối 20 kim nè không lộ lắm tầm này thì cái bát này không lộ lắm nè nhẫn này cũng được tầm 500 xu cho xe mang ngọc bội này cũng được tầm ba kim rưỡi nói chung là tương đối hơn 20 kim nè tầm 20 kim nè không lộ lắm nè nhẫn này bèo lắm cũng được ờ, một uh, kim 13 40 những này cũng tầm một kim anh em 25 20 chúng này à, nếu mà đỡ bán lắc nhất thì cũng được anh em không có lỗi lắm những này giá tổ không có gì cả rồi nón này thì cho xe Gia chiền này thì cũng à, vứt luôn Gia chiền này cũng được tầm 500 xu đánh kim Khăn lôi xấu nỗ lực 60, 61 Hò anh em à Hò không có lỗ lắm nữa em Chung là hò nè Hò nên là ok Ờ, bắt sâu bắt ba ba khải sẽ cố gắng đầu tư tiếp tục à, đánh cho anh em xem nói chung là bắt này hò không lỗ nha nè so với 20 kim thì bắt này hò không lỗ nha nè để mà bán ra thì hò nha còn bán không được đồ coi như là lỗ sấp mạch đó nó có hai yêu cầu như vậy nè rồi ok cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên ủng hộ video bắt 32 này của khải lên 200 like và sau khi đạt 200 like thì khải sẽ tiếp tục bắt 30 33 nha nè rồi ok được nhiêu đó thôi em ơi khá là nhỏ luôn cái này thì muốn cho xe này xe nè à, nhà tông này xíu xíu gì nè chung là muốn xanh để cho anh em ban đỡ có ít đồ anh em mang mang mà đa số cũng không có đồ gì nhiều anh em ơi không có đồ gì mà đỡ bán lách nhắc cho anh em luôn nè đó được nhiêu đó thôi ừ tầm này hò nha anh em hò nha anh em ơi